Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin phiên xử Nguyễn Duy Linh, một phiên tòa kỳ lạ. Sáng ngày 6 tháng 11 năm 2021, Tòa án tại thành phố Hà Nội đã tuyên phạt cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Việt Nam, ông Nguyễn Duy Linh, mức án 14 năm tù giam, không khác với đề nghị của Viện Kiểm sát từ 13 đến 15 năm tù, và quá khác với nhận định và có thể tờ hình của báo chí khi khởi tố vụ án cựu thiếu tá an ninh blogger Ba Sảm Nguyễn Hữu Vinh có bài bình luận về những điều kỳ lạ của phiên tòa này như sau. Mặc dù đây là một sự kiện lịch sử chống tham nhũng khi một nhân vật có thể gọi là cách khôi hài là trùm tình báo với một gia thế đầy quyền lực suốt bao nhiêu năm mà vẫn phải sổ khám. Nhưng chắc đã gây thất vọng cho bao người rằng hàng tin vào sự nghiêm minh ít nhất của pháp luật bởi diễn biến kỳ lạ của nó. Đây là hình ảnh nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Đại tá Nguyễn Duy Linh tại tòa. Một phiên tòa kỳ lạ được báo hiệu ngay từ trước khi Nguyễn Duy Linh bị bắt. Để có thể kỷ luật, khởi tố và bắt đều rất khó. Từ tháng 4 năm 2021, Vũ Nhôm và Hồ Hữu Hòa đều bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội đưa hối lộ và môi giới hối lộ. Tuy nhiên, màn kỳ lạ đã khởi nguồn ngay từ đây đó là không có kẻ bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ. Một tội danh luôn phải gắn liền với đưa hối lộ, theo logic tự nhiên, cũng như quy định trong Bộ Luật Hình sự tại Việt Nam. Nguyễn Duy Linh khi đó được báo đưa tin dưới dạng mật danh NDE, trước đó đưa họ tên đầy đủ nhưng rồi đã bị xóa đi. Là người bị cả Vũ và Hòa khai ra là đã nhận hối lộ. Xong do với lý do thời hạn điều tra đã hết nên Linh nghiễm nhiên tạm được vô can. Chưa hết, khi không Đình không còn đề nghị được Linh, cơ quan điều tra đã có văn bản đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương xem xét xử lý nghiêm về mặt đảng và chính quyền đối với ông NDE. Thế nhưng, ngày tháng qua đi, tìm mỏi mắt chẳng thấy báo chí đưa tin có kỷ luật NDE hay không. Khởi tố, bắt rồi, vẫn khó. Vào ngày 15 tháng 6 năm 2021, các báo đưa tin cơ quan điều tra cho biết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 khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam. Linh nhưng không hề có một thông tin gì về việc bắt, khám xét, ảnh bị can lại càng không có. Vào ngày 21 tháng 6, quá bất ngờ Bộ Công an cho biết đã có kết luận điều tra, nghĩa là chỉ hỏi cung trong có 6 ngày mà đã xong. Tuy nhiên, Linh chỉ khai có nhận quả lặt vặt, không khai có nhận tiền từ Vũ. Và khó ở chỗ bị can không nhận tội mới chỉ hỏi cung có vài ngày mà lại sao lại phải vội kết luận điều tra đến như vậy? Câu hỏi này có thể được sẽ được làm rõ ở phiên tòa. Và ra tòa rồi thì khó tòa càng kỳ lạ hơn. Đó là khó hiểu đầu tiên là tình trạng bệnh tật của Nguyễn Duy Linh. Có hẳn một bài báo nêu chi tiết bệnh suy tim có tiền sử nối 4 kích cầu tim phổi. Rồi những loại bệnh trong hiện tượng mà cần phải giấu, không cho Nguyễn Duy Linh biết, rồi cần chăm sóc y tế đặc biệt và liên quan tới cả bệnh chuyển nhiễm nữa rất nặng có thể tử vong luôn. Lại còn có đề nghị cho vợ bị cáo Linh tới tòa để xét nghiệm trong khi đã có 2 tháng trước đó ở bệnh viện, sao không xét nghiệm. Vì những lý do đó, luật sư đề nghị hoãn phiên tòa. Linh cũng có 2 tháng nằm bệnh viện ở Bộ Công an trước khi ra tòa đã có văn bản của bệnh viện vào ngày 27 tháng 10 thông báo về bệnh tim và bệnh hiểm nghèo khác. Đây là hình ảnh ông Tổng Giám đốc AVG Phạm Nhật Vũ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 thì đúng một cái khi xảy ra việc khởi tố vụ trước đó mấy tháng về tội đưa hối lộ ngày 22 tháng 4 mới phát hiện hàng loạt bệnh đặc biệt hiểm nghèo như vậy và vào viện nằm tới khi ra tòa. Nhưng theo tòa, vào sáng nay trước khi phiên xét xử diễn ra, lực lượng y tế đã kiểm tra xác định bị cáo Linh có đủ sức khỏe để tham gia phiên tòa, nên bác đề nghị của luật sư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 vẫn ngắn ngủi chưa từng thấy của hội đồng xét xử. Thế nhưng hàng loạt sự lạ lại tiếp tục diễn ra từ sự mềm mỏng của tòa cho đến việc bỏ qua những yêu cầu cực kỳ quan trọng. Khi tòa hỏi lại để xác định Linh đã nhận tội thì bị cáo chỉ gật đầu hai lần, nhưng tòa cũng không hề nhắc nhở và yêu cầu phải xác nhận bằng lời, quá khác so với các phiên tòa khác. Đặc biệt với một bị cáo có quá trình hỏi cung quá ngắn, không nhận tội, thì khi phải nhận tội trước tòa